động cơ keo mây à cắt đến đâu ngạch đến đấy à phải test một cái xem nào ui sạch thật tông đơ kem ấy giá chỉ 249.000 một bộ Bên em miễn phí ship anh chị nhé Ngoài ra tặng kèm thêm cho anh chị hai cây kéo với cả một bộ ngoái tay anh chị nhé Các anh chị mỗi gia đình chúng ta nên sắm ngay cho mình từ 1 đến 2 bộ nhé Mình có thể mua cho gia đình mình sử dụng này Mua làm quà cho bạn bè anh em người thân anh chị nhé Đấy vợ cắt cho chồng Cha con cắt tóc cho nhau Cái tông đơ kem ấy này cắt vô cùng là thích nhé thiết kế thì vô cùng là nhỏ gọn gọn nhẹ này mình cầm thoải mái mà không gây mỏi tay đó cắt đến đâu là sạch đến đó mà càng cắt thì càng thích luôn một bộ sản phẩm như này khi mà nhận về bên trong mình sẽ có một chiếc tông đơ này kèm theo đó là bốn cữ 6 ly này, 4 ly, 9 ly và 12 ly Mình linh hoạt thay đổi trong quá trình sử dụng nhé Kèm theo cho mình là một dây sạc, một chổi vệ sinh Và ngoài ra còn có thêm cho mình một lọ dầu máy Ngoài ra tặng kèm thêm cho mình là hai cây kéo và một bộ máy tay anh chị có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại đang có trên màn hình hoặc không mình có thể nhấn trực tiếp vào link đang có trên màn hình nhé bên em sẽ có nhân viên tư vấn thêm cho anh chị về sản phẩm và chúc cho anh chị nhận được sản phẩm ưng ý